Xin chào các bạn, chiếc uh, xe rất là mới Đi được có 2.300 cây Một chiếc Toyota Một chiếc xe Toyota hoàn toàn mới đưa về Việt Nam trong phân khúc MPV tầm trung Đó là Toyota Veloz bản Cross Câu chuyện nó rất đơn giản thôi Một chiếc MPV có 7 chỗ ngồi 8 chỗ cũng được Động cơ 1.5 uh, ờ, Động cơ CVT uh, ờ, Chạy cũng tương đối tiết kiệm và một không gian ngồi thoải mái, linh hoạt Nhưng chúng ta sẽ có một cái diện mạo rất mới và nhiều công nghệ mà trong chiếc xe này chúng ta cần tìm hiểu Mức giá của chiếc xe này to khoảng tầm độ 750 à, cho đến 770 triệu Tức là nó vượt hơn rất nhiều so với cả những cái chiếc MPV khác Một cái thiết kế gần đây của Toyota đó là mặt ca lăng to, rộng Với những cái đường uh, gọi là những cái à, xếp lớp khối kim loại màu đen Rất là thẩm mỹ Các xu hướng của hãng xe bây giờ thường làm cái mặt ca lăng to hơn các bạn có thể nhìn thấy trong rất nhiều các mẫu xe gần đây của Toyota thậm chí là hãng xe sang hoặc là những cái xe Hàn như là Hyundai họ cũng làm mặt ca lăng dần dần to hơn một cái mặt ca lăng to hơn theo đánh giá của các chuyên gia và các phân tích của các nhiều chuyên gia họ cho rằng cái sức hút của mặt ca lăng rộng hơn nó sẽ tác động đến cái thị hiếu cũng như tâm lý mua hàng thì đây là lý do mà mình hiểu sơ sơ về việc là họ tại tạo tại sao họ lại tạo ra mặt ca lăng lớn như vậy thì đây là một trong những cái câu trả lời của nhiều hãng xe mặt ca lăng lớn ngầu đẹp những năm gần đây thì Toyota đã tạo những cái sản phẩm nó cởi mở hơn cởi mở hơn đem về nhiều món ăn hơn uh, thiết kế hấp dẫn hơn và nó trung tính á nó không nó không nó không quá hào nhoáng như xe Hàn nó không nhiều công năng đặc dị <laughs> hay là nó bóng bẩy như là xe xe Trung Quốc hay là uh, nhiều thứ như xe Đức nhưng nó là Toyota nó có cái sự uh, bền vững có giá trị sử dụng và một cái sự canh tân một cái sự canh tân trong cái thế hệ sản phẩm gần đây để đưa về Việt Nam rồi mời các bạn đi qua phần hông một chút nào đây có phải camera không hình như đây là camera thì mình hiểu đây có thể là cam 360 bộ mâm đã bộ mâm một cái thiết kế tương đối mới à, với hai màu màu à, sơn đen và màu à, kim loại đó một cái thiết kế cũng tương đối mới cái mâm này tầm khoảng độ 17 17 inch một cái phần thân chúng ta nhìn thấy rất là quen thuộc và chúng ta ước lượng được ngay bằng mắt nó sẽ trong cái tầm của phân khúc MPB tầm trung đúng không ạ rồi một cái đường cắt ngang cũng cứng cáp đèn dạng nối liền từ trái sang phải tương đối thẩm mỹ và nó nổi lên thành một cái dạng khối rất là hiện đại mình nghĩ là MPV tầm trung chuyện chưa có nhiều chiếc xe làm được như này nhưng mà Cross làm được nhiều như này thì nó tiếp tục khẳng định cho mình cái câu trả lời việc là Toyota canh tân rất là nhiều canh tân rất nhiều về mặt thiết kế và mặt sản phẩm đó mình xem cái khoang đằng sau này một chút nào rồi như mình nói ban đầu chiếc xe này nó có thể ngồi được 7 người 8 người và khoang đằng sau cho khả năng à, tùy biến cái không gian và gập đầu tiên sạc không dây chơi ạ một cái MPV tầm trung mà có xe không dây các bạn thấy không ạ ghế ghế là cái nỉ pha da tức là nó sẽ là ở dưới đây sẽ là nỉ và trên phần vai là sẽ là da tay lái này thì không có gì phải nói tay lái thì cũng có một chút cái nhôm xước trang trí cũng rất là uh, bắt mắt ở phần uh, bệ tì tay này cũng thế cũng có những cái phần nhôm nhôm dạng quả chám này trang trí dạng quả chám sáng bóng nói chung cái xe này nó đang đẩy cái mức cái mức độ của MPV lên một cái tầm cao hoàn toàn khác đấy ạ đấy ví dụ như cái giá đề cốc này đó cái màu sắc của nó nó làm trông nó cũng rất là mới kiểu dạng mới giá đề cốc bên này cũng thế để chìa khóa cũng được hay để vật dụng cá nhân cũng được rất là dễ nó hộp số CVT 8 cấp nó tương đương với cả 8 cấp cái hộp số um, hộp số ảo đấy à, chúng ta có thêm một cái nữa nhá một cái cũng giá trị đó là nút brake hold ở trên uh, Toyota thì nó người ta sẽ không gọi là brake hold mà người ta gọi là hold tức là phanh ờ, điện tử dừng đỗ cái chức năng dừng đỗ tự động cũng rất là giá trị đấy còn với chiếc xe này mình cảm nhận được thêm cái hơi hướng mới trong cái thiết kế gần đây và thiết kế sau này của các sản phẩm Toyota đó là sự hiện đại đây các bạn nhìn cái phần tam lô trên này nó chỉ là nhựa thôi chắc chắn nó là nhựa nhưng cái dạng nhựa này là một cái dạng gọi là họ cũng đã cố gắng để họ thay đổi những cái nhựa trông nó nhàm chán thông thường bằng một cái dạng nhựa sần trông nó rất là thẩm mỹ đấy nó rất đây các bạn xem phần nhựa sần phần da này camera chiếu của anh đó các bạn xem phần tablo này đó cái phần da này đây là cũng là da giả thôi nhưng mà mình thử hỏi là những cái phần những chiếc xe MPV khác liệu có phần da bọc như này không một cái sự trang trí rất cố gắng đó ngay cả phần chrome ở phần ờ, kiểu như giả carbon ở kia nữa đó mình vừa dựng cái hàng ghế lên mình có một hàng ghế rất là rộng rãi rất là quen thuộc của MPV và ở dưới này chúng ta sẽ có gì xin phép các bạn đóng cửa lại một chút rồi cửa gió hàng ghế sau nó sẽ không bố trí ở dưới mà nó bố trí một cái giá để cốc ở đây đó camera chiều sát sát cho anh một chút nào đây là một cái giá để cốc bên dưới là cổng sạc đó cổng sạc 2.1 ampe đó cổng sạc USB nhá rất là tiện dụng đấy ở trên này nó sẽ bố trí cửa gió trên này đó các bạn thấy chưa ạ đó rất là thú vị và điều chỉnh tốc độ gió ở đây rồi khi mình ờ, gập tiếp cái này lên mình sẽ rất dễ là di chuyển ra vào để ngồi đó phần này thì mình thấy nó bố trí nó chưa được hay lắm, nó hơi thô còn hơi gồ lên một tí nhưng mà dù sao thì đây cũng là một cái sự hy sinh khi mà người ta muốn gặp cái, cái hàng ghế theo kiểu như này đó một sự đánh đổi thôi và không gian của hàng ghế này thì cho nó cũng không phải là quá lớn đâu nó không quá lớn đâu nó sẽ là cho một cái người nhỏ nhỏ ngồi chứ chưa thể là một người lớn có chiều cao như mình ngồi thì nó sẽ không được thoải mái lắm mà chúng ta cần quan tâm về hệ thống an toàn mà mình có thể chưa nói kỹ ngay lúc ban đầu nhất chúng ta sẽ có hệ thống 6 túi khí sau túi khí an toàn những cái chức năng rất cơ bản như là ABS, EBD rồi là BA vân vân vân vân nó sẽ có đầy đủ nó không thiếu một chút gì trong cái phân khúc của xe tầm trung à, ngoài ra chiếc xe này nó sẽ có những cái tính năng rất giống với cả trên chức năng của chiếc uh, Toyota Cross cũng như là Ford à không chiếc uh, chiếc Fortuner Fortuner Legender những cái đời cao rồi Hilux đời cao nó sở hữu công nghệ uh, Toyota sense công nghệ an toàn đấy thì chúng ta sẽ có uh, cảnh báo va chạm phía sau cảnh báo tiền va chạm hỗ trợ lệch làn cảnh báo điểm mù đó đó những cái mình phát hiện ngay Mạnh những phút cái phím chức năng ở phía tay trái của vô lăng nó sẽ uh, đảm nhiệm cái việc là điều chỉnh những cái chức năng này đây khi mình vào cái phần vehicle setting đó thì mình sẽ vào cái phần front camera camera trước này BSM là cái phần gọi là uh, cảnh báo điểm mù RCTA tức là cái cảnh báo va chạm phía sau đó khóa cửa này wiper là cái gạt ờ, mưa vân vân ngoài ra thì cái, nút cảnh báo tiền va chạm ấy đó cái nút này đó nó phía bên tay trái của mình và khi mình ấn nó lên thì nó sẽ hiện lên đó rồi đấy là những cái mình uh, phát hiện ra khi nghe đâu đó là hệ thống khung gầm mới uh, hệ thống treo nó có một sự khác biệt so với các MPV khác nhưng căn bản thì treo trước thường nó nó sẽ là treo gì nó sẽ là treo uh, Ờ, McPherson với cả cả thụt treo sau thì có thể nó sẽ treo phụ thuộc đó những cái yếu tố rất là căn bản của một chiếc MPV à, ờ, còn về vận hành vận hành thì mình có thể chia sẻ các bạn luôn đó là một cái tay lái uh, khá Toyota nó vừa phải uh, nó không quá nhẹ nó không quá nhẹ và không quá nặng quá nặng và cái bàn lái của việc này nó cũng tương đối là thoải mái tương đối thoải mái và dễ sử dụng ở phần trên chúng ta sẽ có camera phía trước đầu xe mình đã quan sát được rồi nhưng mà lúc vừa đấy thì mình còn chưa chưa chưa chia sẻ được với các bạn bởi vì là bận miêu tả cái yếu tố khác về camera này nó sẽ hỗ trợ cho chúng ta cái việc là trong cái việc là là đọc biển báo tốc độ cũng như là hỗ trợ uh, hỗ trợ tổng kết lại về Veloz nha một cái thiết kế rất cứng cáp đẹp thẩm mỹ à, đa dụng tiện dụng rồi tạm thời thì số của mình à, đến đây là kết thúc rồi mình sẽ đem chiếc xe này về để giao cho anh khách hàng tới thì uh, nếu như uh, có thêm xe về các bạn đừng quên gọi cho mình theo số hotline nha xin chào các bạn và hẹn gặp lại